Kính lễ mười phương tam bảo chứng minh Hôm nay ngày, tháng, năm Con tên là tuổi Ngụ tại số nhà Kính mời các chư vị khúc mặt khúc mày Kẻ lớn người nhỏ thật lại cô hồn các đảng Âm binh ngoài đường ngoài xã Hữu danh vô vị hữu vị vô danh Các chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn về đây Hưởng lộc thật đầy đủ Phát lòng thành tịnh thiết lập đạo tràng bày tiệc cam lù kỳ an gia trạch kỳ an bổ mạng nhờ ơn tế độ thêm sự phước duyên nguyện xin gia đình yên ổn thuận lợi bán buôn phù hộ được buôn may bán đất mọi sự được sở cầu như ý dòng họ quý hướng đạo màu con cháu học hành tinh tiến nguyện cầu thế giới hòa bình nhân sinh phước lợi nam mô phật nam mô pháp nam mô tăng đủ cho nhất thiết siêu tăng thượng đài Nam mô Ta pha Đát Tăng Á Đa pha Lười Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam mô Ta pha Đát Tăng Á Đa pha Lười Chỉ Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam mô Ta phạn Đát Tăng Á Đa pha Lười Chỉ Đế An tam bạc ra tam bạc ra hồng nam mô tu rú bà gia đắc đa ngã đa gia đắng điệt tai an tu rú tu rú bạc ra tu rú bạc ra tu rú ta bà hạ nam mô tu rú bà gia đắc đa ngã đa gia đắc điệt tai an tu rú tu rú bạc ra tu rú bạc ra tu rú ta bà hạ nam mô tu rú bà gia đắng đa ngã đa gia đắng điệt tai an tu rú tự đơ tự đơ bác ra tự đơ bác ra tự đô ta bà ha án nga nga nặng tam bà phạ việt nhật ra hồn án nga nga nặng tam bà phạ việt nhật ra hồn án nga nga nặng tam bà phạ việt nhật ra hồng